Hello cả nhà Thì ờ, hôm nay Toàn quay cho cả nhà một lô đất Tại miền Phước Mai nha cả nhà Thì lô đất này ờ, chính là vị trí này Đây cả nhà thấy ạ à, Ngay ờ, cái cây này Thì thấy nó đây Là 5 mét nha cả nhà Đây đây tới cái chỗ mà cái vạch đỏ đây cả nhà thấy ạ à. Sâu ra ngoài kia là 30 mét Thì tổng diện tích là 150 mét Thổ cư full nha cả nhà Ở đây thì Cả nhà thấy thì xung quanh đã xây dựng Tức là đã xây nhà ở quá quá trình nhiều luôn đó, quá nhiều nhưng mà ở đây là đa số là xây nhà trọ nha ở đây đa số xây nhà trọ ở đây cũng là nhà trọ và lô đất này thì nằm à, sát bên trạm y tế phường Thới Hò à, đi thẳng ra ngoài kia là trường à, tiểu học cũng như trung học của phường Thới Hò và à, đặc biệt thì lô đất này nó nằm ngay chỗ cái đường cái đường là NL14 nha Đất này nằm trên đường NL14 và gần cách với cái đường DL10. Các nhà thấy DL14, DL10 này. Ở đây thì chúng ta có thể xây dựng nhà trọ của chúng ta cho thuê nha cả nhà. À, từ vị trí này chúng ta đi ra đường cái chỗ mà à, xe ô tô màu đỏ đỏ ở xa xa ấy thì ở đó là DL14 còn vào trong này một xíu là DL12 và đa số là ở đây là xây nhà trọ xây nhà trọ nha kinh doanh buôn bán thì, thì chúng ta có thể mở các cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ hoặc là chúng ta mở tiệm gì đó nhỏ nhỏ cũng được thì như ở đây mình thấy là có nhà đất này rồi sáng xa sang rồi kia là có salon tóc rồi lô đất này của mình đây chính là lô này ngang năm sau 30 tính từ cái cây đó đi thẳng là tới cái vị trí này đây cái vị trí này và sau là 30 tổng là 150 mét giá là 2 tỷ 930 nha 2 tỷ 930 nha cả nhà rồi thông tin lại lô đất nha 5 nhân cho 30 giá là 2 tỷ 930 và lô đất nó có số ô đây cả nhà ở đây là khu L nha số ô đây cả nhà thấy ạ à? ở đây là ô 30 ô 30 nha ô 30 khu L đó, bây giờ mình vay là một vòng cho cả nhà thấy này rồi bây giờ mình lên xe mình đi nha mình đi một vòng mình đi một vòng để cả nhà biết là là ở đây nó có kết nối như thế nào nha ở đây này có cái nhà xuống luôn cả nhà nhà xuống này làm sách cơ khí sách ở đây xây kín rồi nha cả nhà ở đây người ta xây kín người ta ở kín rồi rồi bây giờ mình đi ra DL14 này dễ pha... không về cái này cái này không có ngay à. bây giờ thì mình ra DL14 nha cả nhà ở cái nhà thấy thì ờ, ở đây là người ta xây nhà trọ 90 phần trăm nha 90 phần trăm là xây nhà trọ chúng ta có thể xây rồi kiosk thì chúng ta mới tìm tập hóa hoặc là mới kinh doanh nhỏ nhỏ như ở đây người ta kinh doanh Đó, cũng có thể kinh doanh quần áo nhỏ nhỏ thôi còn nếu mua lớn thì chúng ta mua đường lớn nha rồi đây là đường DL12 này cả nhà à, phía trước chúng ta thấy này DL12 này Đấy, thì DL12 chạy ra đường N8 ờ, vẫn được rồi chúng ta đi tiếp thì chúng ta sẽ DL14 rồi đây là đây là 14 này chúng ta giải phá thì chúng ta sẽ ra N8 e cái thẳng ra N8 e có lô N8 e quay luôn à. à chúng ta ra N8 chúng ta quay luôn cả nhà Ở từ ờ, vị trí lô đất thì chúng ta ra đây cũng khá gần tầm khoảng 300 mét thôi ở đây thì kinh doanh khá là tốt và hiện tại trên đường này chúng ta cũng có nhiều lô đất nha khách hàng mà muốn mua đất ở đường một 14 này thì cứ ờ, inbox cho toàn hiện tại thì ở trên này lô 5 mét có 10 mét có và 20 mét có nha ngay vị trí này là lô 20m đình DL14 này hồi sáng mình có vay này cả nhà thấy và phía trước chúng ta là đường này 8 e rồi thì uh, chúng ta có tài uh, chính mà tập khoảng 2 tỷ thì khoảng 2 tỷ thì chúng ta có thể mua lô 5 mét uh, với những cái đường nhỏ nhỏ còn nếu mà đường lớn thì chúng ta mua đường lớn thì ờ, tài chính tầm khoảng uh, 4 tỷ 3 tỷ 8 thì chúng ta mua được một lô, lô nhỏ này tôi nói 5 mét trên, trên đường đây là 14 nha còn nếu mà đường này 8 này thì uh, ờ, 5 tí hơn 5 tí 5 tí rưỡi 5 tí 6 lô hiện tại mình đang đi quay đây là 5 tí 5, ừ. 50 nha cả nhà đó nào đây luôn đúng không Đấy, ừ. cầm xuống luôn em cầm xuống luôn cái cột đấy cái cột đấy bê tông à trụ bê tông qua này thì đây là cái à, lô trên đường N8 nha giá là 5 tỷ 550 nha cả nhà thì tính từ vị trí này chúng ta đi ra phía xa xa kia kìa đó là cống của 10 phút 3 từ đây ra cống 10 phút 3 chắc tầm 500m đó cả nhà ở đây thì à, chúng ta thấy kinh doanh nhà rồi sang sắc nhau hết à trên đường N8 thì à, khá khá là ok khá là tốt rồi đối diện này có quán ho sơn chủ quán kìa Hoa Sơn Tử Quán rồi Văn Nhậu nha rồi chúng ta đi theo hướng này thì chúng ta sẽ ờ, tới đường N đường ờ, Mỹ Phước Tân Vạn cao tốc á cái nhà thái đây rồi sát bên thì có ẩm thực quán này ẩm thực quán Mỹ Phước này rồi cái nhà xem thấy ờ, hay thì hãy cho mình một like chia sẻ một đăng ký kênh ở video này nha rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à. à, trước trước khi mà khi mà mà mà kết thúc video thì Tùng quay lại lô đất này tại lô đất này của mình đây ở từ cái cột này từ đây qua đây 5 mét đó, nói chung là đá cái đám cỏ này nè tính 5 mét nha thì thấy là đó 30 mét phía à, sát bên là có massage sông hơi lạc quyên rồi ở đây thì quá ok rồi đúng không ạ và cái nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh à, mua đất thì gọi cho Toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ